năm sản xuất của nó là năm 2017 thì cái mặt này nó bị ố nè nên nó sẽ có giá là một triệu rưỡi và cũng đã được gắn công tắc rang ở vị trí số 6 số 4 giá 1 triệu 6 mặt men chống xước và cũng đã được lắp công tắc rang này ở vị trí số 5 giá 1 triệu 8 mặt men chống xước bếp này tôi cũng sẽ lắp cái công tắc rang vào thì một số bếp này á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 bếp thì à, có nhiều loại và nhiều mức giá bạn nào mà đã lựa chọn cho mình một bếp này ưng ý và phù hợp với mức giá các bạn muốn mua thì các bạn có thể chụp lại vị trí màn hình ngay ở con đó và gửi kèm thêm cái mã số 6 số series này ở trên cái con đó để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem bếp thì có mặt men chống xước giá 2 triệu đây ở vị trí số 11 mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 3 thì bếp này nó chỉ có cái nút 3 giây này thôi thì cái nút 3 giây này á, nó cũng chỉ có thể tăng cái nhiệt độ của que cảm biến nó lên thêm nữa là 300 độ thì nó cũng sẽ khóa ga bạn nào có nhu cầu sử dụng thì có thể liên hệ đến shop thì ờ, khi gắn thì shop sẽ tích hợp vào cái nút 3 giây này các bạn sử dụng cũng như nút 3 giây sẽ đè giữ 3 giây để nó sáng đèn lên và không sử dụng nữa thì các bạn nhớ thêm một lần nữa để tắt đi bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường thì đây là dòng à, bếp kính full chức năng ở vị trí số 12 này bếp này được sản xuất vào năm 2015 Bếp này nó sẽ có hẹn giờ cho cả hai bếp nấu và một bếp nướng, nhưng nó sử dụng riêng một cái đồng hồ hiển thị. Ta có thể hẹn giờ cùng lúc hai bếp nấu. <coughs> Ở vị trí số 13, Osaka nó cũng là dòng bếp Haman. Nó chỉ là lấy dòng lấy thương, lấy cái tem dán vào đây nè để họ bán hoặc tặng cho những khách hàng đã sử dụng ga của họ thôi. Nếu mà bạn nào đã tìm hiểu nhiều về bếp ờ, nội địa Nhật thì có thể nhận biết qua cái ờ, mặt trước này của bếp hoặc là cái tem ở bên hông của nó ở vị trí số 14 này giá 4 triệu rưỡi cũng là mặt kính <coughs> mặt kính full chức năng ở bếp nướng có hẹn giờ nướng và nướng thì một tầng lửa số 15 Rinnai mặt kính viền inox bếp này phải có nồi đặt lên nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng nướng thì nó sẽ có chế độ nướng tự động theo cái loại thực phẩm số 16 giá 6 triệu trong bếp này là bếp Paloma thì bếp này ta có thể hẹn giờ nấu được cho cả hai bếp nấu nhưng mà nó cũng chỉ có thể sử dụng ờ, cùng lúc được một bếp nấu và một bếp nướng thôi chứ không thể nào mà hiện giờ cùng lúc hai bếp nấu được tiếp theo đến với một số dòng bếp ga âm thì đây là dòng bếp ga âm Rinnai mặt kính cường lực viền màu tràn viền mặt kính màu đen tràn viền thì nó cũng sẽ có những cái chế độ nấu như là nấu ờ, nấu nước nấu cơm chọn nhiệt độ chiên hẹn giờ nấu cho cả ba bếp và hẹn giờ nướng nướng thì tự động theo loại thực phẩm ở vị trí số 18 đây là cái hàng trưng bày mặt men chống xước số 19 cũng vậy đây là hàng dùng lướt thôi ừ, nhưng hình thức nó vẫn còn đẹp mặt men chống xước ở vị trí số 20 này cũng là hàng dùng lướt mặt men chống xước ừ, thì đến với một số dòng bếp từ âm thì đây là một số dòng mà bếp từ âm mà shop vẫn chưa vệ sinh bạn nào có muốn vệ sinh thì mình sẽ được yêu cầu shop và sẽ được cộng thêm cái phí vệ sinh vào thì tất cả những dòng bếp từ thì sẽ có được xe có bảo hành và trước khi giao sẽ là một cái clip test những cái tính năng của bếp còn về bếp từ mà nó có cái công suất hơn 2000 w thì nó sẽ sử dụng nguồn điện là một 200V ta có thể sử dụng cái nguồn điện 220 của mình ở nhà để sử dụng đều được còn bếp mà nó có công suất dưới 2000 w thì nó chỉ sử dụng nguồn điện là 100V thôi nên các bạn phải sử dụng qua ổn áp hoặc biến áp có công suất cao hơn hoặc là tương đương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 con bếp này giá 2 triệu 2 và ngoại thất của bếp này những lỗ lớn ở phía sau này thì tôi cũng đã che kính lại rồi để tránh trục vào bên trong cắn phá dây điện bếp này được sản xuất vào tháng 11 năm 2017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 cho đo nhiệt độ của bếp bên phải này hiện giờ là 230 nè như bếp này thì viên pin này hai viên pin này là tôi đang sử dụng nè nó đã yếu thì khi ta sử dụng bếp á, thì nó sẽ sáng đỏ lên thì nó cũng giống như viên pin sạc này khi pin yếu thì nó sẽ sáng đỏ lên ừ. còn à, các bạn có thể nghe được vào à, nhận biết qua cái nhịp đánh lửa của nó cái nhịp đánh lửa mà nhanh liên tục á, thì pin nó sẽ còn đầy khi nào mà nhịp đánh lửa nó chậm dần á, thì pin nó đã sắp hết á, thì các bạn nên à, cắm sạc vô cái của tôi đã khóa ra này chúng ta đang ở vị trí mở đây thì ở cái que cảm biến này á, nó chỉ chịu cái nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ra rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa một số bếp nó có thêm cái nút 3 giây ở bên phải hoặc là bên trái á,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 khi nhận bếp về các bạn sẽ móc một đầu của lò xo vào cái lỗ phía trước của cực dương và dấu cộng này để nó tiếp xúc được với nhau đầu còn lại của lò xo các bạn sẽ cho nó chạm vào cái miếng thép ở phía trước hộp pin này để nó tiếp xúc lại với nhau nè bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường khi pin yếu ta sử dụng bếp đèn đây nó sẽ sáng đỏ hoặc các bạn có thể nghe vào cái nhịp đánh lửa của nó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 shop sẽ đổi trả một con bếp mới có giá trị tương đương cho quý khách bạn nào mà có nhu cầu sử dụng cái gói bếp đó thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 để nhân viên tư vấn và hỗ trợ thêm thì đối với dòng bếp này shop rẻ hơn khuyến mại cũng có tặng kèm thêm một cặp kiện dự phòng để thay thế cái kiện cũ này theo bếp này về khi mà ta sử dụng một thời gian hai ba năm nó có hư thì ta cũng có cái khác để thay thế để dùng tiếp cái bếp ga này rất là tiện lợi